kinh văn trên sư phụ con nay đã giác ngộ xa tam của cõi đời thân tứ đại này chiều khổ vô thường của sinh ra bệnh chết tâm vâng chi Soon. trên sự phù nhờ ơn đức của người mà con đã giác ngộ con xin tri ân người con xin tri ân người con xin tri ân người con trên sư phụ con nay đã giác ngộ già tam thu cõi đời thân cứ đại này chịu khổ vô thương mùa sinh già bệnh chết lâm chi nào sư phụ còn nay đã giác ngộ khổ là do những gì cách diện khổ ra sao kính bạch trên sư phụ trên sự dư cất nhũ của người mà con đã giác ngộ con xin tri ân người con xin tri ân người con xin tri ân người cùng chưa tôn nương ta in no time.